Cách chữa yếu sinh lý nam không cần thuốc, đơn giản tại nhà tốt nhất. Cách trị yếu sinh lý tại nhà bằng chuối. Chuối là một trong các loại trái cây chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C, được các vận động viên, người tập thể thao tin dùng. Tình trạng sinh lý yếu ở nam giới, mỗi ngày ăn từ 1 đến 2 quả sau khi vận động mạnh sẽ giúp lấy lại sinh lực, tăng sức dẻo dai của cơ thể. Chữa yếu sinh lý nam bằng cách hạn chế bia rượu, hạn chế hoặc nói không với rượu bia, chất kích thích, thuốc lá, do chất độc hại có trong thuốc lá làm giảm lưu lượng máu đến dương vật, gây ra rối loạn cương dương, xuất tinh giảm về lượng và chất. Trong khi đó, rượu bia và chất kích thích làm giảm sản sinh testosterone xuống còn 60%. Cách chữa yếu sinh lý đơn giản bằng cách thay đổi tư thế yêu. Tư thế quan hệ có tác động đến sự hưng phấn của nam giới khi nhập cuộc, vì thế đừng để chuyện giường chiếu trở nên nhàm chán khi duy trì mãi một tư thế yêu. Làm mới cách quan hệ giúp nam giới và đối tác, cảm giác mới lạ hơn, dễ đạt khoái cảm và có kết quả yêu, như mong muốn. Thủ dâm đúng cách để chữa yếu sinh lý. Thủ dâm đúng cách giúp chữa xuất tinh sớm, cải thiện sinh hoạt tình dục. Nam giới có sinh lý yếu nên thực hiện thủ dâm 1 đến 2 lần trên tuần, mỗi lần kéo dài ít nhất 10 phút mới xuất tinh, nếu có dấu hiệu xuất tinh sớm thì ngừng hoạt động lại. Đây là cách thức để luyện tập cậu nhỏ, trước khi nhập cuộc yêu chính thức và sinh hoạt tình dục được lâu dài hơn. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý. Để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.